cứ tự tin mà cầm đĩa và đánh thôi mình vừa tự tin cầm đĩa đánh này mình lại còn không lo bị thầy thợ nghe hột không lo máy phân âm và để không mất thời gian của các bác nữa thì sau đây thì em xin phép sẽ được uh, test thử một vài tiếng để cho các bác cùng cảm nhận được cái độ chính xác của cái đĩa tài xỉu một âm này thì đây đây là cái đĩa ngọc này đĩa ngọc này nhá còn đây là cái đĩa tài xỉu một âm bên em sau bây giờ em thử test thử một vài tiếng ở bên cái đĩa ngọc để cho các bác nghe nhé các bác nhé thì sở dĩ gọi nó là đĩa tài xỉu một âm bởi vì là dù tài hay xỉu rơi xuống thì nó cũng chỉ có một âm thôi vì vậy nên là các bác nghe cùng với em nhé các nhá đây với cái đĩa ngọc tài này tài này xỉu này tài này xỉu này các bác nghe thì như nào ạ rất là nhiều âm rơi xuống đúng không ạ mà mình để bộ hột rơi xuống âm rơi xuống như thế này thì thầy thợ và máy phân âm nó sẽ bắt được mặt hột rất là dễ đúng không ạ bây giờ em thử test thử cùng với các bác cái đĩa tài xỉu một âm bên em nhé các anh nhá xỉu này tài này tai nè, tai nè, tai nè, tai nè, xỉu nè, xỉu nè, tai nè, các bạn nghe thấy sao ạ có đúng là nó một âm không ạ kể cả là về tài hay về xỉu cũng chỉ có duy nhất một âm vì vậy nên là các bác đi chơi các bác yên tâm một điều là không bao giờ sợ tay con cầm cái máy phân âm vào để mà có thể chơi lại được nhé các bác nhé và ngoài tài xỉu ra thì bên em còn có sóc đĩa bầu cua máy đánh bài ví đổi bài và hack game trên điện thoại khi xem video các bác có chỗ nào muốn thắc mắc hay là muốn test đĩa các bác cứ alo cho em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc gọi video cho em em sẽ test thử đĩa để cho các bác có xem video nhớ ấn nút đăng ký kênh like và chia sẻ giúp em đăng ký kênh để các bác theo dõi được những cái video mới nhất những cái sản phẩm mới nhất mà bên em sẽ đăng tải lên để giúp cho các bác lựa chọn được cho mình những cái sản phẩm phù hợp để mang về sòng sới của mình chơi